em thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở trong cái phần ước ôn tập về ước chung lớn nhất. Thì ở về nhà làm bài tập các em có thắc mắc là thì tại sao có hướng dẫn bấm bấm máy tính để kiểm tra kết quả tìm ước chung lớn nhất của hai số thì làm được rồi. Vậy ba số bấm như thế sao không làm được không? À, hôm nay trong cái phần chữa bài tập về nhà, cô sẽ hướng dẫn các em bấm máy tính để kiểm tra ước chung lớn nhất của ba số đấy thì nó cũng cũng không giống y hệt như cách bấm của hai số đâu em nhé đấy, bây giờ em tập trung vào nhá bây giờ ví dụ như chúng ta ôn lại cái bài tìm bước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố đấy sau đó chúng ta sẽ bấm máy tính để kiểm tra kết quả đấy, cô đã nhắc đi nhắc lại là bấm máy tính để kiểm tra kết quả chứ không phải dùng máy tính để ghi kết quả hiểu chưa đấy bây giờ chúng ta sẽ làm bài này nhá ví dụ nếu như chúng ta làm từng tự theo các bước thì 60 này cái bằng phân tích là thừa số nguyên tố bằng bao nhiêu các em các bạn đã phân tích chưa các bạn đã phân tích chưa thì các bạn xem là các bạn phân tích kết quả bao nhiêu à, kết quả nó sẽ bằng mấy nhỉ bằng 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5 đấy thế còn 90 thì bằng bao nhiêu chúng ta phân tích đi nhá và chúng ta đã phân tích rồi bài tập về nhà mà đúng không à, cho nên cô chỉ ghi kết quả thôi là bằng 2 nhân 3 mũ 2 nhân 5 rồi là 135 thì bằng đấy 135 thì bằng bao nhiêu thì bằng 33 nhân 5 33 nhân 5 vậy ở đây chúng ta quan sát thấy rằng là thừa số nguyên tố chung của ba cái số này là số mấy ở đây có hai đến hai nhưng đây lại không có hai vậy hai không được chung tức là phải chung của cả ba số đây đây có ba đây có ba đây có ba vậy thừa số nguyên tố chung là ba Đấy. tiếp tục 5 5 5 vậy thừa số nguyên tố chung là 5 Đấy. vậy ở đây có hai thừa số nguyên tố chung chung là 3 là một này 5 là hai được chưa bây giờ chúng ta sẽ lập tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó vậy thì đây ta suy ra ước chung lớn nhất của 60 90 135 chính bằng tích của hai mỗi thừa số lấy số mũ nhỏ nhất của nó ba là mũ một mũ hai mũ ba vậy mũ nhỏ nhất là mũ một năm đây đều là mũ một vậy là năm vậy kết quả đây sẽ đòi hỏi em 10 lần được chưa các em đấy thế giờ cô sẽ hướng dẫn các em bấm máy tính để kiểm tra xem kết quả của chúng ta là ước chung nhất là 15 có đúng hay không đấy thì cách bấm nó cũng gần như tương tự đối với hai số đấy nhưng mà nó phức tạp hơn phải bấm nhiều đúng hơn nhé. ví dụ bây giờ chúng ta bấm là giống như bấm của hai số thì chúng ta phải tìm cái phím alpha để thể hiện chức năng của phím vàng ở à, cục phím đỏ nhỉ alpha đây đây phím alpha là một này sau đó ấn cái phím là đây là phím để tìm ước chung lớn nhất đúng không mở ngoặc phím mở ngoặc thì các em tự tìm cái mở ngoặc nhá mà ghi 90 100 kg thì nó sẽ không ra được em ạ đấy nó không ra được đâu hiểu chưa và chúng ta phải ghi như thế nào chúng ta ghi như sau 60 này rồi chúng ta ghi thì lại bấm tiếp cái phím này đấy nhớ phím này là phải bấm alpha các em nhé rồi lại mở ngoặc rồi là 90 phẩy 135 rồi đóng ngoặc nhỏ rồi đóng ngoặc tiếp theo nữa và bấm phím bật là nó sẽ ra cái câu hỏi cho các em đấy các em hãy lấy ngay máy tính thực hiện giống như cô thực hiện nó sẽ ra kết quả là bằng 10 lần đấy chúng ta hình dung ra chưa chúng ta bấm nào 60 nào 60 phẩy nào phẩy lại tiếp tục bấm cái phím đó tiếp lại mở ngoặc 90 90 phẩy rồi lại 135 135 sẽ hiện ra cho các em là 10 lạnh đấy ta hình dung ra chưa đấy. hôm nay cô trò mình lại tiếp tục ôn tập về bước chung lớn nhất nhưng với những cái dạng phát biểu dưới dạng toán khác đấy, nhưng mà mục tiêu là vẫn là phải vận dụng bước chung lớn nhất đấy, chúng ta quay về bài tập 1 à, bài tập 2 tôi đi tiếp với bài hôm trước là bài 2 các em nhé à, chúng ta đọc về bài 2 nào các tập trung bài 2 đi tìm số tự nhiên A lớn nhất biết rằng à, tìm số tự nhiên A lớn nhất biết rằng câu A 420 chia hết cho A 700 chia hết cho A Đấy. rồi 240 chia hết cho A và 360 chia cho A Đấy. vậy để tìm được số tự nhiên A lớn nhất thì để xem là 420 này chia cho a điều đó nghĩa nghĩa là gì đấy, chúng ta học có bài chia hết rồi đúng không em đấy, chúng ta đi giải nhá chúng ta nhớ lại nào 420 chia hết cho a điều đó có nghĩa a phải là ước của 420 đấy 700 chia hết cho a có nghĩa là a phải là ước của mấy của 700 Đấy. A vừa là ước của 420 vừa là ước của 700 cho nên A sẽ là ước chung của 420 và 700 nhưng đề bài là gì? A là số gì em? Là số lớn nhất do đó A chính là ước chung lớn nhất Đấy. Vậy việc tìm A quay về bài toán là tìm ước chung lớn nhất của 420 và 700 Các em hiểu chưa? À, bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày tuần tự từng bước một các em nhé. Ta có là 420 chia hết cho A suy ra A sẽ thuộc tập hợp ước của 420 Đấy, rồi là mấy nữa 700 chia hết cho A suy ra A sẽ thuộc tập hợp ước của 700 Đấy, A là ước của 420 A là ước của 700 suy ra A sẽ thuộc tập hợp các ước chung của 420 và 700 À, do đó rồi. A sẽ thuộc tập hợp các ước chung của 420 và 700 em ạ. Đấy. Nhưng A là số gì em? Là số tự nhiên lớn nhất, do đó A phải là ước chung lớn nhất. À, mà A lại là số tự nhiên lớn nhất 400 em nhé đấy vậy thì từ đề bài này người ta phát biểu dạng khác à, chúng ta quy về bài toán tìm ước chung lớn nhất của 420 và và 700 cái bài toán này em đã làm được chưa à em đã làm được rồi trong buổi học trước có hướng dẫn rất là kỹ phải không nào bây giờ chúng ta sẽ trình bày cái bài toán tìm ước chung lớn nhất của 420 và 700 Đấy. Như vậy để tìm ước chung lớn nhất của 420 và 700 thì chúng ta phải làm thì các em sẽ thực hiện từng từng từng bước một nhá à như vậy bước đầu tiên là gì các em nhỉ à, là phân tích các số ra thừa số nguyên tố đúng không em phân tích nhá thì vậy ta có ta có 420 bằng 700 bằng đây cô để kết quả cho các em biết sau khi phân tích xong thừa số nguyên tố rồi thì chúng ta sẽ chọn ra thừa số nguyên tố chung như vậy sau phân tích xong đến khi là thừa số nguyên tố chung là mấy đúng không sau chọn được thừa số nguyên tố chung rồi ta suy ra được là ước chung lớn nhất của 420 và 700 là mấy và từ đó ta suy ra a bằng mấy này các em thực hiện tuần tự theo các bước nhé các bước này em làm được rồi các em thực hiện em điền vào nào 420 là mấy nào thực hiện đi các em tự thực hiện đi nào các bạn ra kết quả chưa nào 420 kết quả của các em có đúng là bằng 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5 nhân 7 hay không 2 mũ 2 này nhân 3 này nhân 5 này nhân 7 hay không nào đấy rồi là số mấy nữa rồi là 700 các em thực hiện đi xem nó bằng bao nhiêu xem các em làm có bằng 2 mũ 2 nhân 5 mũ 2 nhân 7 hay không 2 mũ 2 này nhân 5 mũ 2 nhân 7 hay không nhá các em so sánh bạn nào sai thì chúng ta sẽ phân tích lại nhá còn bây giờ cũng không phải không thể dạy lại cái việc phân tích ra thừa số nguyên tố nữa rồi thừa số nguyên tố chung đây có hai đây có hai đây rồi đây có ba đây không có thôi đây có năm đây có năm rồi đây có 7 đến có 7 như vậy và đây có ba thừa số nguyên tố chung đó là 2, 5 và và 7 chúng ta chuyển qua bước tiếp theo là lập tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy số mũ nhỏ nhất của nó và tích đó chính là ước chung lớn nhất vậy lập tích là hai này nhân 5 nhân 7 ta xác định số mũ của nó nhá hai mũ mấy nhỏ nhất hàng hai đến hàng hai vậy mũ nhỏ nhất là hai mũ năm năm là năm mũ một năm mũ hai Vậy thì tích này chính là ước chung lớn nhất là bằng 4 nhân 5 là 20, 20 nhân với 7 là bằng 140. Đấy. Như vậy ước chung lớn nhất của 420 và 700 là 140 và ta kết luận A bằng 140. Đây là kết quả cuối cùng. Đấy, như vậy chúng ta hình dung là bài toán người ta phát biểu rằng khác nhưng thực ra đó chính là công việc chính là tìm ước chung lớn nhất. Đấy. Hoàn toàn tương tự chúng ta sẽ làm câu B đây là một 240 chia hết cho A Điều đó có nghĩa là A là gì của 240 Chúng ta biết rồi đúng không? Điều đó có nghĩa là A sẽ thuộc ước của 240 Đấy, rồi là gì nữa? Rồi là 360 cũng chia hết cho A Suy ra A 340 suy ra A thì là tập hợp các ước chung của 240 và 360 linh đúng không chưa à, do đó do đó A thuộc tập hợp các ước chung của 240 và 360 Đấy, được chưa? Đấy. Nhưng mà A là gì nhỉ? Là số tự nhiên lớn nhất cho nên A mới là ước chung lớn nhất Đấy. Mà A lại là số tự nhiên lớn nhất nên A chính là bằng ước chung lớn nhất của 240 và 360 Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tìm ước chung lớn nhất của nó nhé Ta có là cô đã viết cái sườn này cho các em em làm nhá 240 phân tích ra thừa số nguyên tố đi bằng bao nhiêu ghi vào đây đúng không 360 cũng tương tự đấy sau khi phân tích xong rồi chúng ta sẽ tìm thừa số nguyên tố chung đấy sau tìm được thừa số nguyên tố chung rồi chúng ta sẽ lập tích các thừa số nguyên tố chung đó và tích đó chính là ước chung lớn nhất đấy là bằng bao nhiêu và tìm ra được ước chung lớn nhất chúng ta tìm ra được a bằng bao nhiêu được chưa bây giờ các em sẽ thực hiện tuần tự để chúng ta điền vào những cái chỗ cô đã ghi sẵn À, nào 240 chúng ta phân tích đi phân tích 240 xem bằng bao nhiêu ra chưa các em có ra được bằng 2 mũ 4 nhân 3 nhân 5 hay không nó chính là 2 mũ 4 nhân 3 nhân 5 đấy tương tự 360 chúng ta cứ phân tích ngoài nhá ghi kết quả vào nhá 360 phân tích ngoài nhá kết quả vào là bằng 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5 đấy đó là 360 đúng chưa bạn nào phân tích bài nháp xong rồi chúng ta phải bấm máy tính để kiểm tra kết quả phân tích đấy có nhớ cách bấm chưa đó là cách bấm là gì ví dụ bây giờ ta muốn phân tích 240 chúng em bấm cái bộ là 240 bằng ship. đấy bằng rồi bấm thêm ship nhá đấy sau bấm ship rồi bấm cái phím phắc rồi thế là nó sẽ ra kết quả luôn các em nhé đó là cách bấm máy tính là phân tích ra thừa số nguyên tố như vậy thừa số nguyên tố chung đây là mấy em cả hai cũng có ba con năm có cả hai cả ba và và năm lập tức là hai mũi nhỏ nhất là mũ ba ba mũi nhỏ nhất là mũ một năm mũi nhỏ nhất như vậy còn tám tám nhân ba là hai mươi bốn hai tư nhân năm là một trăm hai mươi đúng không em đấy vậy thì ước chung lớn nhất của nó chính là bằng một trăm hai mươi đây là 120 như vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài là tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng nó thỏa mãn điều kiện nào đó đấy vậy thực ra đó chính là bài toán tìm ước chung lớn nhất nhưng người ta giấu cái đề bài tìm ước chung lớn nhất đi các nhé người ta ẩn cái đề bài đó đi đấy do đó là chúng ta phải phân tích kỹ đề bài chúng ta khai thác đề bài và từ đó ta suy ra cách làm phải không nào bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập nữa để các em rèn cái kỹ năng làm bài của bản thân mình nhé Các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị để cho các em để các em lấy bài tập các em làm. Các em lưu ý rằng là chúng ta làm những cái bài hiểu rõ là tại sao đề bài như thế này là khi về tìm ước chung lớn nhất nhá. Chúng ta rèn kỹ năng tìm ước chung lớn nhất thật tốt nhá. Xin chào hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo của cô.